8.000 đồng một tháng, xét đồng thời trên hai thiết bị, mua ngày. Chúc quý vị và các bạn có một nền kinh tế dồi dào để luôn duy trì bộ đầu thu trên cá cộng. Chúc quý vị luôn có một sức khỏe đầy ắp để cùng chúng tôi thức đêm với bóng đá và cũng xin chúc quý vị luôn luôn có niềm vui với những câu lạc bộ mà mình yêu thích. Happy New Year!